Hello hello, xin chào quý vị và các bạn. Ở ờ, trong đầu tư chúng ta thấy rằng là ai cũng muốn là mua được siêu cổ phiếu, ai cũng muốn được mua những cổ phiếu tốt nhất, ai cũng muốn uh, mua cổ phiếu nhân đôi, nhân 3, nhân 4x ở ờ, trong đầu tư ạ. À, tuy nhiên là làm thế nào để chúng ta biết được cái đó là siêu cổ phiếu, làm thế nào để có nhận diện được siêu siêu cổ phiếu và hôm qua Dũng đã chia sẻ chúng ta những cái bước để chúng ta nhận được siêu cổ phiếu như là uh, cái kết quả kinh doanh đặc biệt là quý hiện tại nó cần phải là cực kỳ tốt nó cần phải EPS nó phải đạt được gì ạ à? 25 30 thậm chí là càng cao càng tốt có thể có nhiều siêu cổ phiếu đạt được gì ạ à? 40 50 phần trăm thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là khi mà cái tốc độ tăng trưởng về gì EPS nó là một trong những cái cốt lõi để giúp cho doanh nghiệp tăng mạnh cái thứ hai là gì ạ à? chúng ta sẽ gì ạ à? thấy rằng là à, tốc độ tăng trưởng EPS theo gì ạ à? theo năm bởi vì nếu chúng ta thấy chỉ tăng một vài quý thì cổ phiếu đó có thể là không phải cổ phiếu tăng trưởng cổ phiếu được gì ạ à? rất nhiều các tổ chức thu gom đặc biệt là nhiều các gì ạ à, tổ chức à, mua với số lượng lớn và đặc biệt hơn nữa đó là doanh nghiệp cũng mua cổ phiếu vàng à, tuy nhiên thì hôm nay Dũng sẽ chia sẻ cho chúng ta với một góc nhìn khác về siêu cổ phiếu các bạn có thể theo dõi video hôm qua để các bạn có thể thấy rõ rằng là những cái đặc tính khởi siêu cổ phiếu như nào và hôm nay chúng ta sẽ nhìn sâu hơn về những cái đặc tính về phân tích kỹ thuật bởi vì thực ra trong đầu tư chứng khoán thì chúng ta cần phải kết hợp giữa gì ạ phân tích kỹ thuật và phân tích cơ bản bởi vì trong phân tích cơ bản chúng ta sẽ biết rằng là cổ phiếu nào là cổ phiếu tốt nhất cổ phiếu nào là cổ phiếu có nền tảng doanh nghiệp tốt để chúng ta có thể mua với quy mô lớn đúng không ạ có thể 1 tỷ 2 tỷ 10 tỷ 100 tỷ tuy nhiên thì cái việc mà chúng ta không nắm rõ được các yếu tố về kỹ thuật thì chúng ta có thể bỏ lỡ những thời điểm mua tốt nhất nên ở đây hôm nay tôi sẽ chia sẻ cho các bạn những yếu tố nền tảng về phân tích kỹ thuật để các bạn nhận ra bốn cái bí mật để biết được là thế nào là siêu cổ phiếu và chúng ta có thể mua siêu cổ phiếu một cách đơn giản thế thì bây giờ chúng ta sẽ nói rằng là đầu tiên siêu cổ phiếu là gì ạ à? siêu cổ phiếu là những cái cổ phiếu mà nó để tăng gấp đôi gấp ba thậm chí là gấp 5 lần trong thời gian ngắn và Ờ, thực tế là những cái cổ phiếu đó nó tốt hơn so với những cái cổ phiếu trong ngành tốt hơn so với cổ phiếu toàn thị trường nên việc mà chúng ta mua được siêu cổ phiếu thì chúng ta có lợi nhanh vừa an toàn vừa nhanh và đặc biệt là chúng ta trở nên giàu có tại sao chúng ta lại mua siêu cổ phiếu bởi vì thứ nhất là chúng ta mua cổ phiếu thì chúng ta có phải gì ạ à? mua được những cổ phiếu tốt nhất và chúng ta nhân, nhân đôi nhân ba tài khoản nhanh không ạ cái điều thứ hai là khi mà chúng ta mua siêu cổ phiếu thì độ rủi ro chúng ta sẽ thấp hơn rất nhiều so với cổ phiếu khác và thứ ba nữa là khi chúng ta mua siêu cổ phiếu thì thứ nhất là gì ạ có nhiều cổ phiếu nó không lên nhưng vì chúng ta đã mua những cái siêu cổ phiếu tốt nên cổ phiếu chúng ta nó tăng mạnh hơn và chúng ta sẽ thu được một khoản lợi nhuận khá là lớn và làm thế nào để chúng ta mua được siêu cổ phiếu thế thì ở đây chúng ta sẽ có rất nhiều các à, bí quyết khác nhau ở ngoài kia thì à, họ sẽ cho chúng ta là năm cổ phiếu hay sáu cổ phiếu này đây là những cổ phiếu tốt nhất như là à, chúng ta thấy là những cổ phiếu như là bất động sản công nghiệp những cổ phiếu được hưởng lợi từ đầu tư công những cổ phiếu ACD nào đó nhưng nếu mà chúng cứ nói như vậy chúng ta mua vào mà cổ phiếu nó không tăng thì điều gì diễn ra chúng ta sẽ đợi chờ và chúng ta mất rất nhiều chi phí cơ hội đặc biệt là chúng ta gì à khi mà chúng ta mua mãi cổ phiếu không lên khi thị trường trung giảm chúng ta bị thua lỗ rất nặng nên việc mà lựa chọn mua siêu cổ phiếu nó không phải là một đơn giản giống như mọi người nghĩ mà chúng ta cần phải có những cái quy trình có những cái bước để chúng ta nắm rõ được siêu cổ phiếu là gì đầu tiên chúng ta sẽ nói về cái bí mật đầu tiên trong siêu cổ phiếu thế thì bạn biết rằng là để mua siêu cổ phiếu thì có những cái nước đo lường rất là quan trọng đó là gì ạ ở đây chúng ta sẽ thấy là cái điều đầu tiên chúng ta thấy là nếu cái thị trường giảm năm à, đến 20 phần trăm thậm chí là nhiều hơn ạ à. tại sao khi thị trường giảm thì chúng ta sẽ đo được cái siêu cổ phiếu bởi vì khi thị trường giảm à, 5 à, đến 20 phần trăm thậm chí là 30 phần trăm thì lúc đó chúng ta sẽ thấy là những cổ phiếu tốt nhất đúng không ạ sẽ được nhiều nhà đầu tư tổ chức họ thu gom nên chính vậy thì cổ phiếu đó nó sẽ gì ạ à? nó sẽ có một được tính nó là gì ạ à? nó sẽ ít giảm hơn thậm chí là người ta thu gom nhiều hơn nên cổ phiếu đó nó sẽ là cổ phiếu giảm bước thứ hai là chúng ta thấy là cổ phiếu đó rất là ít giảm thậm chí nó không giảm thị trường nó giảm mạnh mà cổ phiếu không giảm các bạn có thể thấy được rất nhiều các cổ phiếu khi mà thị trường giảm mạnh thì cổ phiếu không giảm chẳng đây chúng ta nhìn thấy thị trường giảm rất là mạnh ạ giảm rất mạnh nhưng cổ phiếu nó không giảm và thậm chí là nó tích lũy đi ngang và sau đó thị trường thậm chí là đi ngang mà cổ phiếu tăng rất mạnh nên ở đây chúng ta thấy đặc điểm thứ hai đó là gì ạ đặc điểm thứ hai đặc điểm quyên quyết đó là khi mà thị trường giảm á cổ phiếu nó giảm ít hơn giảm thậm chí là không giảm và một vài cổ phiếu thậm chí nó đi ngược lại thị trường đấy là một trong những đặc tính căn bản trong phân tích kỹ thuật nếu bạn hiểu được điều này thì bạn thấy là trong phân tích kỹ thuật chúng ta sẽ thấy được là có rất nhiều các đặc điểm để chúng ta có thể biết được nhận diện ra siêu cổ phiếu cái đặc điểm thứ ba đó là gì ạ chúng ta thấy cổ phiếu phá vỡ cái nền 52 tuần tại sao cái nền năm hai tuần lại quan trọng bởi vì cái nền năm hai tuần nó cho chúng ta biết là cổ phiếu chúng ta đã tích lũy trong nhiều thời gian nhiều thời gian nhiều thời điểm và sau một thời gian tích lũy rất là dài cổ phiếu đó gì ạ à, nó cần phải được thu gom được à, các tổ chức họ thu gom thu, thu gom thu gom nên khi mà khi một cổ phiếu đã tích lũy trong nhiều thời gian thì điều gì diễn ra cổ phiếu này sẽ được gì ạ à, được các tổ chức họ đã nắm giữ một vị thế rất là lớn nên cổ phiếu có thể tăng rất là à, dài có thể tăng gấp đôi gấp ba gấp năm bởi vì cổ phiếu càng tích lũy nhiều thì nó sẽ tăng rất là nhanh nên nếu khi các bạn thấy là quan sát những cổ phiếu dài tích lũy dài đây thì bao giờ nó tăng rất là nhanh chúng ta thấy nhiều cổ phiếu khi mà tích, tích lũy một cái khoảng thời gian rất là dài thì lúc đó cổ phiếu sẽ tăng tốc rất là nhanh và đặc điểm chúng ta cũng nhìn thấy rằng là lúc mà thị trường chung giảm rất là mạnh đấy ạ cổ phiếu không giảm hoặc nó giảm rất là ít nên nếu chúng ta nhìn thấy rằng là những cái giai đoạn thị trường giảm rất là mạnh đấy ạ giảm liên tục giảm liên tục nhưng cổ phiếu chúng ta không giảm hoặc là giảm rất ít thì đây chính là những đặc tính của siêu cổ phiếu và một cái đặc tính nữa các bạn cần phải nắm rõ được đó là trong một số trường hợp thì gì ạ à, khi mà thị trường nó vẫn đang giảm đúng không thị trường vẫn đang giảm thị trường vẫn đang là giảm rất là sâu nhưng cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu nó chạy đầu tiên và nó tăng tốc đầu tiên nên ở đây chúng ta thấy là cái bốn cái điều kiện như này các bạn cần phải nhớ điều kiện đầu tiên đó là thị trường giảm khi thị trường giảm cổ phiếu chúng ta là những cổ phiếu mà chúng ta có thể đo lường xem là cổ phiếu nó có giảm hay không ở ngoài kia thì mọi người lại thấy nó ngược lại tức là cổ phiếu giảm mọi người thấy là giá cổ phiếu nó giảm nhiều nhất thì chúng ta nghĩ là rẻ nhất chúng ta mua cổ phiếu và việc bạn thấy là khi mà cổ phiếu nó giảm và chúng ta thấy nó rẻ chúng ta lại thích mua những cổ phiếu rẻ nhưng đó đúng là siêu cổ phiếu mà đó là những cổ phiếu đó là những cổ phiếu thực sự là những cổ phiếu bét mà những cổ phiếu thực sự là được nhiều nhà đầu tư người ta thấy rằng là người ta bị thua lỗ người ta chán người ta bán ra thì nó giảm rất sâu có một số trường hợp thì sau khi giảm sâu nó hồi nhưng đấy cũng là siêu cổ phiếu cái điều thứ hai là gì ạ cổ phiếu nó giảm thị trường giảm giảm thì nó cổ phiếu lại không giảm nó khác nhau là khi thị trường giảm thì cổ phiếu chúng ta nó không giảm thậm chí nó bật mạnh hơn và việc mà cổ phiếu nó bật mạnh hơn hoặc là nó tăng vượt đỉnh 52 tuần đó là những cái đặc điểm rất là căn bản và cái quan trọng cuối cùng đó là nhiều lúc thị trường vẫn đang giảm hoặc là chúng ta thấy là cái cổ phiếu chúng ta nó đã tạo đáy trước so với thị trường chung rất là nhiều khi thị trường chung vẫn giảm thì cổ phiếu chúng ta đã tạo đáy rồi và đó những là những cái đặc tính để chúng ta có thể biết rằng là những siêu cổ phiếu của chúng ta như nào và đặc tính của những siêu cổ phiếu đó là gì ạ à, thường thì chu kỳ thị trường các bạn biết rằng là chu kỳ thị trường nó nó sẽ gì ạ ở tích lũy này à, tăng trưởng này phân phối và suy thoái thì thực ra những siêu cổ phiếu thì à, nó khi mà thị trường ở giai đoạn tăng trưởng này nó có thể tái tích lũy và thứ hai nữa là cái siêu cổ phiếu thì bao giờ đó là những cổ phiếu dẫn đầu đó là những cổ phiếu à, dẫn đầu chạy rất mạnh và thường thì nó kẽ kéo những ngành của nó lên và thứ ba nữa là những siêu cổ phiếu thì thường chúng ta thấy là thị trường giảm giảm rất mạnh cổ phiếu nó không giảm và thậm chí là tăng đi ngược lại những cái chu kỳ thị trường thị trường giảm rất mạnh đấy ạ chúng ta thấy là cổ phiếu không giảm và nó đi tăng rất nhanh thị trường giảm rất mạnh cổ phiếu không giảm và nó đi như rất nhanh chúng ta thấy là những cái đợt thị trường giảm như thế này rõ ràng cổ phiếu chúng ta nó không giảm và nó lại tiếp tục sau khi thị trường hồi cái là nó tăng mạnh lên à, tăng rất mạnh và việc mà chúng ta nắm rõ được những cái siêu cổ phiếu là à, đặc tính như vậy thì chúng ta sẽ thấy là mua cổ phiếu nó đơn giản và chúng ta thấy là nếu chúng ta sở hữu và chúng ta nắm giữ cổ phiếu nữa thì thực tế là cái khả năng rủi ro chúng ta sẽ rất là thấp đúng không ạ cái việc mà chúng ta mua cổ phiếu cái khả năng rủi ro rất là thấp bởi vì thị trường nó giảm rất mạnh nhưng cổ phiếu chúng ta không giảm à, thậm chí là khi mà thị trường hồi cái là tăng rất là mạnh và những cổ phiếu này nó nhân gấp đôi gấp ba tài sản chúng ta và chỉ khi nào giai đoạn, ba là cổ phiếu bắt đầu nó phân phối rồi mà lúc này nó phân phối chúng ta bán ra chúng ta thoát ra khỏi trường không phải là đến lúc thời điểm này chúng ta lại mua vào và khi chúng ta mua vào ở trong những thời điểm như vậy thì điều gì diễn ra thế ở đây Dũng sẽ bật mí cho các bạn biết rằng là thị trường chúng ta có thể đi ngang có thể tích lũy có thể biến động nhưng tuy nhiên thì gì ạ à? cổ phiếu khi mà nó đến một giai đoạn nào đó chúng ta gọi là đến giai đoạn chúng ta gọi là tạo đỉnh thì giai đoạn 3 cổ phiếu thị trường chung nó sẽ có những đợt điều chỉnh và khi thị trường điều chỉnh thì thay vì chúng ta tập trung vào lo lắng là ô thị trường nó giảm mạnh quá thị trường mất cơ hội thị trường nó khiến chúng ta cảm giác mệt mỏi và ở trên thị trường người ta sẽ nói báo chí này các chuyên gia nói là thị trường tiếp tục giảm sâu thị trường tiếp tục đi xuống nữa thì với chúng ta thì chúng ta không nghĩ cái điều này chúng ta sẽ tập trung vào xem là đo lường xem là trên cả thị trường xem những cổ phiếu nào đang không giảm hoặc là nó đã tạo đáy trước đầu tiên nó có thể là bứt phá 52 đỉnh năm hai tuần và tất cả những điều này là những cái điều mà cực kỳ quan trọng và Dũng sẽ làm tiếp tục những video chia sẻ cho chúng ta những cái đặc tính những cái mẫu hình để chúng ta có thể hiểu rõ hơn về siêu cổ phiếu và đây là một trong những cái bốn cái bí mật để các bạn có thể tham khảo và ứng dụng vào trong đầu tư à, những cái điều mà chúng ta đang thấy trên thị trường đó là gì ạ những cổ phiếu mà nó tăng mạnh và nó vượt đỉnh thì nó đi xa hơn và nó tiếp tục đi xa hơn nữa không phải là những cổ phiếu mà nó đang ở trong cái chu kỳ giảm nếu chúng ta mua cái chu kỳ giảm này thì không biết bao giờ cổ phiếu nó có thể gì ạ tạo đáy và chúng ta mua nó bị thua lỗ nhưng khi mà cổ phiếu bắt đầu nó bước vào một trend tăng nó bước vào một trend tăng nó biết vào xu hướng tăng thì chúng ta mua những cái xu hướng tăng như này mua những trend tra tăng như này thì thường thì chúng ta sẽ kiếm được rất là nhiều tiền kiếm được bộ tiền ở đây các bạn cần lưu ý là gì ạ chỉ mua cổ phiếu khi nó trend tăng chỉ mua cổ phiếu khi mà nó khỏe hơn thị trường chỉ mua cổ phiếu nó dẫn dắt thị trường và đặc biệt là nếu chúng ta kết hợp được những yếu tố về cơ bản kết hợp những yếu tố về gì ạ à? sản phẩm mới cổ phiếu có sản phẩm mới có công nghệ mới có nhà máy mới đặc biệt là gì ạ à? có ban lãnh đạo mới nữa thì những cái cổ phiếu đó có thể là những cổ phiếu rất tiềm năng kết hợp với những yếu tố bí bốn cái bí mật này thì các bạn luôn luôn tìm ra cho mình những cổ phiếu tốt nhất và bản thân năm nào cũng có mua được những siêu cổ phiếu với những cái đặc tính đơn giản như này mong rằng là anh chị em có thể à, có những cái gì ạ à, có những cái công thức à, và nắm được những công thức này để giúp cho chúng ta học được nhiều hơn và giúp chúng ta tìm kiếm được những siêu cổ phiếu nếu các bạn nào đã thấy được siêu cổ phiếu hoặc là đã quan sát siêu cổ phiếu thì các bạn có thể comment ở phần bên dưới và nhớ là đăng ký kênh của Dũng bởi vì sẽ còn rất nhiều bí mật nữa rất nhiều cái bài học nữa Dũng sẽ chia sẻ đặc biệt là trong uh, ngày mai Dũng sẽ bắt đầu chia sẻ về những cái công thức những bí mật về phân tích kỹ thuật VNA và đây là một trong những bí mật mà rất nhiều người mong muốn sử hữu cái công cụ như này hãy đăng ký kênh của Dũng nhớ là đăng ký kênh bởi vì khi mà Dũng phát thì các bạn sẽ là người đầu tiên theo dõi và hãy bấm chuông ở, ở phần bên dưới bởi vì khi mà phát mà chúng ta đang có cái năng lượng tuyệt vời như này đã học ở trên thị trường thì điều gì diễn ra điều có nó rất là tuyệt vời đúng không ạ hãy gì ạ đăng ký kênh và nhớ rằng là hãy uh, theo dõi uh, tất cả những video của Dũng vậy vì đây là những video cực kỳ giá trị Ờ, giúp chúng ta định hình được cái phương pháp đầu tư của mình trong đầu tư chứng khoán hãy mua cổ phiếu tăng trưởng hãy mua cổ phiếu tốt nhất thị trường hãy mua cổ phiếu dẫn đầu đặc biệt là à, chúng ta đang có hai video về siêu cổ phiếu bạn sẽ thấy là những video này sẽ giúp chúng ta hình thành được cái thói quen chỉ mua cổ phiếu trong chen tăng chỉ mua cổ phiếu khỏe hơn thị trường chỉ mua cổ phiếu trong gì ạ à, xuống đi lên và tất cả điều này sẽ giúp chúng ta một là mua được những cổ phiếu mạnh nhất hai là giảm thiểu rủi ro ba là gì ạ chúng ta sẽ nhân gấp đôi gấp ba lần tài khoản trong thời gian rất là ngắn và tất cả những đặc tính này là những đặc tính mà tất cả những cái siêu cổ phiếu đều như vậy các bạn có thể uh, lấy toàn bộ những cái ví dụ những cái cổ phiếu mạnh nhất trong thời gian vừa qua các bạn thấy là thị trường nó giảm cổ phiếu không giảm đúng không ạ các bạn cứ xem đi ạ hãy xem đi và hãy comment những cái cổ phiếu mà thị trường giảm mà uh, cổ phiếu chúng ta không giảm và sau đó nó tăng rất mạnh các bạn có comment ở phần bên dưới và nhớ là gì ạ hãy đăng ký kênh đăng ký kênh đăng ký kênh bởi vì Dũng tiếp tục chia sẻ cho chúng ta những video tuyệt vời nữa và đó là những video sẽ giúp chúng ta học hỏi được những uh, bài học giá trị để chúng ta có thể đầu tư tốt hơn đặc biệt là chúng ta có thể mua siêu cổ phiếu một lần nữa xin chân thành cảm ơn quý vị các bạn hãy nhớ là đăng ký kênh nhá nhớ đăng ký kênh và Dũng sẽ gửi tặng các bạn một cái giáo trình viết A trong một vài ngày tới để các bạn có thể nghiên cứu các bạn học hỏi nhưng trước hết là cho các bạn gì ạ à? hãy theo dõi kênh của Dũng và đặc biệt là theo dõi những video về VSA trong một vài ngày tới và đặc biệt là bắt đầu ngày mai Dũng bắt đầu chia sẻ hãy nhớ nha nhớ nha xin cảm ơn và chúc các bạn một ngày mới thật nhiều niềm vui hạnh phúc bình an xin cảm ơn